không chuyện lạ nào mà không có. Có rất nhiều điều kỳ lạ trên thế giới này mà ngay cả các nhà khoa học cũng không thể nào giải thích nổi. Hãy cùng tâm linh cuộc sống khám phá 12 điều huyền bí chưa có lời giải trong video ngày hôm nay. 1. Hòn đảo có thể phân tách và hợp nhất Ở Thái Bình Dương rộng lớn, có một hòn đảo nhỏ rất kỳ lạ. Đôi khi hòn đảo tự tách ra thành hai hòn đảo nhỏ đôi khi hai hòn đảo nhỏ này lại tự động hợp thành một hòn đảo. Thời gian tách ra và hợp nhất không có quy luật, ít thì 1 đến 2 ngày, nhiều thì 3-4 ngày. Sau khi tách ra, hai phần đảo cách nhau khoảng 4 mét, khi hợp nhất, chúng lại là một chỉnh thể. 2. Đảo Tử Thần Gần bờ biển phía đông của Canada có một hòn đảo khu độc chưa trọi, được gọi là đảo Sable. Trên đảo, cỏ cây không mọc, chim không nghỉ chân, không có bất kỳ loại thực vật nào, chọc lốc chỉ có đá xanh rất cứng. Mỗi khi tàu biển đến gần hòn đảo nhỏ, thì kim la bàn trên thuyền sẽ đột nhiên không hoạt động, toàn bộ con tàu giống như bị ma làm, bị hấp dẫn bởi hòn đảo nhỏ, làm cho tàu thuyền đâm vào dạng san hô và bị chìm, như thể có tử thần đang thao túng. Rất nhiều nhà hàng hải nhìn thấy đảo liền kinh sợ, gọi nó là đảo tử thần. 3 đảo biết đi du lịch. Tại khu vực biển Nam Cực ở Nam Bán Cầu có một hòn đảo biết đi du lịch, được gọi là đảo Buvet. Nó tự động di chuyển mà không bị ảnh hưởng bởi sóng gió. Năm 1793, nhà thám hiểm người Pháp Buvet là người đầu tiên phát hiện ra hòn đảo và xác định vị trí chính xác của nó. Ai ngờ rằng sau hơn 100 năm, khi đoàn thám hiểm Na Uy lên đảo, hòn đảo rộng 58 km vuông này đã di chuyển 2,5 km về phía Tây. Rốt cuộc thì sức mạnh nào đã thúc đẩy nó đi du lịch xa nhà? Đến nay, nó vẫn còn là một bí ẩn. 4. Người GC Đại Dương Bạn đã bao giờ nhìn thấy đôi mắt sáng chói mắt chưa? Chủ sở hữu của đôi mắt này là một nhóm người được gọi là người GC Đại Dương, CGC. Đôi mắt của họ không chỉ sáng, mà còn có thể nhìn thấy những thứ ở độ sâu 20 mét dưới nước Người Sisi đại dương sống gần bờ biển phía tây của Thái Lan, thuộc về những người du mục nhưng họ kiếm sống bằng cách săn bắt hải sản. Hầu hết cuộc đời của họ trôi dạt trên biển. Họ có thể duy trì thị lực tốt, thậm chí tốt hơn khi ở dưới nước bởi vì họ đã học được cách kiểm soát kích thước đồng tử của họ. Họ có thể thu hẹp đồng tử của họ lại còn 22%. 5. Máy bay ném bom mất tích trong Thế chiến thứ hai xuất hiện trong không gian 50 năm sau đó Năm 1995, một nhà thiên văn học Hoa Kỳ thông báo rằng ông đã bất ngờ nhìn thấy bốn máy bay ném bom Mỹ mất tích trong Thế chiến thứ hai trên không phận sao hỏa. Bốn máy bay ném bom này là bốn trong năm trước mất tích năm đó ở khu vực tam giác quỷ Bermuda. Trước khi mất tích, máy bay không phát ra tín hiệu cầu cứu. Mãi cho đến 2 giờ sau khi mất tích, căn cứ bất ngờ nhận được tín hiệu kêu cứu chuyên dụng yếu ớt và lặp đi lặp lại không biết từ không gian xa xôi nào một chiếc máy bay còn lại được tìm thấy ở mặt sau của mặt trăng. 6. Sự kiện người Đài Loan mượn xác hoàn hồn gây chấn động thế giới Năm 1949, một vụ mượn xác hoàn hồn đã gây chấn động toàn thế giới xảy ra ở Đài Loan. Một phụ nữ hơn 40 tuổi ở Vân Lâm, tên là Ngô Lâm Võng Yêu, bị bác sĩ kết luận đã chết 3 ngày 3 đêm, lại sống lại một cách kỳ lạ. Nhưng trong đầu cô lại chứa đựng ký ức của Chu Tú Hoa, một thiếu nữ 18 tuổi ở Kim Môn, Trung Quốc. Chu Tú Hoa Hoàn Hồn kể rằng, linh hồn cô sau khi thoát xác thì nhìn thấy ánh sáng, còn có thần tiếp đón cô, nhưng cô không biết là thần gì. Đối với việc mượn xác hoàn hồn, lúc đó Tây Y giải thích, sau phản ứng căng thẳng cấp tính, đây là hiện tượng mất nhân cách hóa, mất cảm giác chân thật. Hiện tượng này cũng được cho là khi đó y học kém phát triển và nhầm lẫn cho rằng đã chết 7. Cổng địa ngục của Turkmenistan Cổng địa ngục là một cái hố ở Turkmenistan. Ngọn lửa bên trong hố lớn này đã cháy hơn 50 năm, vậy hố lớn này được hình thành như thế nào? Vào năm 1971, các nhà địa chất Liên Xô phát hiện ra rằng dưới lòng đất này chứa một lượng lớn khí đốt tự nhiên, vì vậy thành lập một nhóm tiến hành khai thác khí đốt không ngờ hố thăm dò đã xảy ra sụt lún ở một khu vực rộng lớn, dẫn đến một lượng lớn khí đốt tự nhiên phun ra khỏi mặt đất. Để thuận tiện cho việc khảo sát tiếp tục, các nhà khoa học đã đốt một ngọn lửa để đốt cháy chỗ khí đốt tự nhiên này. Không ngờ, một ngồi lửa này đốt cháy là 50 năm chưa bao giờ tắt. 8. Tượng thần mặt trời đảo Goddard Tượng thần mặt trời đảo Rhodes được xây dựng ở lối vào cảng Rhodes của Hy Lạp. Bức tượng đứng tách biệt với hai chân đứng trên bến cảng, thuyền đi qua giữa chân. Đây là một bức tượng bằng đồng của thần mặt trời Hy Lạp Helios, cao khoảng 33 mét. 56 năm sau khi đúc bức tượng khổng lồ, nó đã bị phá hủy trong một trận động đất năm 226 trước công nguyên. Tuy nhiên, bức tượng khổng lồ này là một trong bảy kỳ quan thế giới nổi tiếng. 9 vụ nổ lớn nhà máy Vương Cung, Bắc Kinh. Ngày 30 tháng 5 năm 1626, tức là năm Thiên Khải thứ 6 đời Minh Hy Tông, một vụ nổ lớn kỳ lạ đã xảy ra tại kho thuốc súng của nhà máy Vương Cung của Bộ Công nghiệp ở phía tây nam thành phố Bắc Kinh, gây ra một vụ nổ lớn với bán kính 750m, diện tích 2,25 km vuông, khiến hơn 20.000 tử thương. Nhiều người biến mất một cách khó hiểu trong thảm họa và đi kèm với hiện tượng quần áo bị phai mờ, Kỳ lạ hơn, trung tâm vụ nổ không tất gỗ nào bị cháy và không có dấu vết cháy. Về vụ nổ lớn này, mấy trăm năm qua luôn có nhiều thuyết, có người cho rằng do động đất gây ra, có người cho rằng do thuốc súng tự nổ, cũng có người cho rằng là do thiên thạch rơi. Lại có người cho rằng lõi núi lửa ẩn bùng phát gây ra, cũng có người cho rằng do tác dụng đồng thời của động đất và thuốc nổ và chất khí nổ do tĩnh điện, thậm chí có người cho rằng là do người ngoài hành tinh xâm nhập UFO giáng hạ nhưng mỗi quan điểm đều không đưa ra được chứng cứ không thể phản bác khiến mọi người tin theo. 10. Sự kiện chuyến bay 914 mất tích Ngày 2 tháng 7 năm 1955, chuyến bay 914 cất cánh từ New York đến Florida, đột nhiên biến mất trên đường đi. Khi đó, mọi người cho rằng máy bay bị rơi xuống biển, nhưng 35 năm sau, chuyến bay 914 đột nhiên xuất hiện ở Venezuela, khi những người này trở về nhà ở Hoa Kỳ, họ đã rất ngạc nhiên, con cái và người thân của họ đã già và họ vẫn còn trẻ như họ năm xưa. Thực sự có đường hầm thời gian chăng? 11. Xá lợi Xá lợi là gì? Theo các tài liệu Phật giáo có liên quan, sau khi Phật Thích Ca Mâu Ni qua đời và hỏa táng, các tín đồ đã phát hiện trong cho cốt của Ngài có rất nhiều vật cứng hình tròn trong suốt, ngũ quang thập sắc, cứng rắn như thép thường được gọi là xá lợi tử hay xá lợi. Xá lợi cũng không phải là vật hư vô mờ ảo huyền thoại, nó đã được quan sát thấy rằng nó là một tinh thể xương, cấu trúc và thành phần vật chất của nó hiện vẫn chưa rõ. Tương truyền, chỉ có cao tăng đắc đạo viên tịch hỏa táng mới có thể xuất hiện. Năm 1994, tờ Giang Nam Ván Báo đưa tin, sau khi Pháp Sư Pháp Nhân 82 tuổi ở chùa Linh Nham Sơn, Tô Châu viên tịch và được hỏa táng, đã có vô số xá lợi ngũ sắc kỳ lạ là sau khi hỏa táng, răng của ngài không bị hư hỏng, cuống lưỡi ngài vẫn còn nguyên vẹn. Xá lợi tử rốt cuộc hình thành như thế nào hiện vẫn là một bí ẩn. 12. Sự kiện Djatlop Sự kiện Djatlop đề cập đến cái chết tập thể của 9 nhà leo núi ở dãy núi Bắc uan ở Liên Xô vào tối ngày 2 tháng 2 năm 1959. Vụ việc xảy ra ở Polotsk sườn phía đông của núi Uran, có nghĩa là núi tử thần trong tiếng Mansi, ở độ cao 1097 m so với mực nước biển. Nơi xảy ra vụ việc sau đó được đặt tên là đèo Zatlov để vinh danh Igor Zatlov, người đứng đầu đoàn leo núi. Do thiếu nhân chứng, vụ việc đã làm dấy lên nhiều đồn đoán rằng các nhà điều tra Liên Xô xác định lý do tử vong là một lực lượng không xác định mạnh mẽ. Nạn nhân đi chân trần trong lều, không có dấu vết đánh nhau, nhưng có hiện tượng gãy xương sọ, lưỡi mất tích, một số được bao bọc bởi quần áo rách nát của những người khác. Nghiên cứu cho thấy quần áo của người quá cố có chứa một bức xạ mạnh mẽ. Một bác sĩ nói rằng vết thương chết người của người quá cố có thể là một lực lượng cực đoan. Đến nay, lực lượng cực đoan này vẫn còn là một ẩn đố